chào các bác nhá à, xin giới thiệu với các bác chi tiết cái bình xịt khói để phục vụ cho anh em à, nuôi ong à, lấy mật nhé anh em khai thác ong mật và giới thiệu chi tiết với các bác cái bình xịt khói nhá cái bình này ấy, là chất liệu bằng inox nhá inox hàng này là hàng nhập khẩu hàng nhập khẩu hàng Đài Loan nhé các bác nhá hàng nhập khẩu Đài Loan chứ không phải là hàng gia công ở Việt Nam đâu hàng gia công Việt Nam thì nó không được chắc chắn và không được liệt như này đâu nhá đây, đây là cái này là cái bầu thổi ờ, gió này khí này đấy, khi các bác bóp ấy, thì nó sẽ uh, thổi uh, thổi khí qua cái lỗ dưới này đây, con lỗ dưới này nó có tương cái chỉ này con lỗ này này đấy, con này và đưa vào cái bình ở trong này đưa bình trong này và bình trong này mình sẽ đựng uh, để nguyên liệu trong này nhá nguyên liệu trong này là uh, mùn cưa hoặc là chấu tùy theo các bác nhé các bác bật nắp đây này đấy bật nắp đây cái này nó có cái đai sẵn rồi các bác rồi bật ra nó không bao rơi mất cái nắp đâu à, phía trong nhá phía trong thì sẽ có một cái ờ, khay một cái khay nhá à, phía trong có một cái khay như này thì ờ, các bác về các bác ờ, bẻ chân nó lên bẻ chân nó lên để cho nó tạo lên cái độ cong nhá cái độ cong để tạo ra cái độ đứng đấy để cho nó chống lên này đấy các bác bẻ chân lên nhé đây nó để chân lên nhé các bác thả xuống dưới thả xuống dưới rồi thì nó sẽ tạo ra cái khoang trống nhá ở dưới này nó sẽ tạo ra khoang trống như này là khi mình thổi hơi nó sẽ vào đây và phần trên này là các bác bắt đầu bỏ nguyên liệu vào nhé bỏ nguyên liệu vào như là chấu hoặc là mùn cưa chấu hoặc mùn cưa các bác nhá nhưng các bác lưu ý này đây là cái miệng của nó này các bác có bỏ vào này các bác bỏ thấp thôi các bác bỏ à, thấp xuống dưới này cách khoảng 5 phân nhé các bác lưu ý đấy bỏ chấu à, hay là ấy vào thì cách cái miệng trên cùng này khoảng 5 phân này các bác đừng có cho đầy quá nhé cho đầy quá nó không tốt lượng khói ra nó ít đây, các bác à, đút tờ giấy vào nhóm xong bắt đầu đổ mùn cưa hoặc là đổ chấu vào nhá là các bác lại đắp lại là đã tiến hành nó cháy trong đấy rồi để khi dùng được các bác bóp vào đây các thổi đây nhá vào đây thì là sẽ khói nó sẽ phụt ra ngoài này Đấy. Đấy. cái đồ này thì các bác ờ, làm phải nhẹ nhàng một chút tại vì bản chất là con ong ấy khi mình động tới nó thì mình phải làm rất là nhẹ nhàng nhưng mình mà làm mạnh quá là à, nó cáu thì kiểu gì nó cũng cắn nó vừa gì nó cũng đốt nhá thế còn bà à, khi mà ong mật ấy bản chất là ong ấy mà nó có ngửi một chút mùi khói hay mùi cháy một cái là nó sẽ dạt ra ngoài ngay nhá các bác nhá nó sẽ dạt ra ngoài ngay theo cái tính bản năng của nó thì các bác chỉ cần bịt ờ, bịt cho nó hai ba cái thôi là các bác ờ, ong sẽ dạt ra hết các bác thao hồ này thao hồ khai thác nhá đây là cái bình ờ, xịt ong bình xịt ong nhá bình hun khói để cho các bác khai thác ong mật nhá đây đây là cái bầu bao tử để hun để bóp hơi này và lưu ý các bác hàng này là hàng đẹp hàng Đài Loan nhá hàng Đài Loan đẹp không phải hàng gia công Việt Nam đâu hàng Đài Loan đẹp ấy rất là bền chắc chắn inox ờ, ba lẻ tư inox ba lẻ tư hàng xịn Đấy. nha các bạn nhé inox ba lẻ tư hàng xịn hàng rất là đẹp nha các bác nhé các bác có nhu cầu thì uh, liên hệ với lại uh, shop uh, Tân Ánh nhá shop Tân Ánh đến từ Tân Yên Bắc Giang là các bác uh, alo trực tiếp đến cho shop hoặc là các bác gọi uh, vào số điện thoại ở phía dưới mà tôi để bên tiêu đề nhé hoặc là cái số điện thoại chạy trên màn hình các bác gọi vào để ờ, alo trực tiếp để đặt hàng nhá cái này thì shop sẽ ship hàng COD ship hàng COD cho các bác đi toàn quốc các bác nhận hàng uh, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn nhé các bác nhé uh, ờ, nhận hàng này kiểm tra hàng thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn và shop sẽ gửi COD bao hết cước phí cho các bác bao cước chuyển phát nhanh cho các bác các bác chỉ thanh toán tiền hàng thôi nhé à, các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại ờ, bên dưới màn hình nhá à, shop tân ánh mong được ờ, phục vụ các bác giải nâu nhé. về cái mẫu ờ, bình phục khói rồi xin chân thành cảm ơn anh nha à, shop bán hàng là trên video thực tế sản phẩm có như này đây quay chi tiết các bác xem hàng inox à, có khung thép ở ngoài bảo vệ các bác nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra đúng hàng như này ưng ý là các bác nhận hàng một thanh đăng tiền này ha ngoài mẫu bình ra thì nhà shop còn có cả dao cắt đây các bác nhé. dao cắt miệng dao cắt miệng để cho các bác đi quay không đây cái dao này rất là bén à, hai lưỡi luôn hai bên là bén hàng này là hàng chuyên dụng được đặt thợ rèn làm cho thợ được thợ rèn làm cho anh em ờ, khai thác ong chuyên nghiệp nhé cho các bác làm thợ ong chuyên nghiệp dùng con này rất là ưng ý đây còn dao này các bác nào có nhu cầu thì ờ, và bảo shop luôn nhá shop sẽ ship cùng với hàng này luôn ngoài ra thì còn có cả các áo các mũ để các bác ờ, bảo hộ để các bác ờ, nuôi ong khai thác ong nhá rồi xin ờ, chân thành cảm ơn anh em nhá anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ nhá à, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá à, các bác theo dõi clip trên kênh youtube của shop thì các bác vui lòng bấm nút đăng ký ủng hộ kênh thì các bác sẽ theo dõi được những video mới mà shop đăng tải giới thiệu sản phẩm mới cho các bác nhé rồi xin chân thành cảm ơn